chào anh em chào mừng trở lại channel của mình và hôm nay là một trận banh nữa mình với anh em Hades sẽ uh, thi đấu sân 5 người ở đây và có cá trình này <laughs> đây Trình Thành Khánh Bêu Khánh Bêu chào mọi người đi <laughs> tàu đang ngu <laughs> rồi còn chiều sơ bên kia nữa có ai biết Trường Sơn không bên không? Một ra một nữa Nãy vẫn ngu ngơ mày vậy Rồi Đó giờ mấy anh em đang đá ma Chờ đợi ờ, đối thủ vào Là mình sẽ thi đấu trận 5 người nha Mời mọi người thức Đó rồi Oh. Yeah.

ở đinh thành nào vậy ta đinh thành nào thấy lạ vậy ta ồ oh, đinh thành trên số 10 dưới số 12 à đinh thành khi đã già Rồi các bạn muốn hóa thân thành Đinh Thành không? Các bạn muốn sức mạnh giống như Đinh Thành không? Hãy như anh số 12 này Chỉ cần à, Chỉ cần mặc áo Đinh Thành vô thôi là có thể ghi bàn Đấy, chỉ cần mặc áo số 10 thôi có chữ Đinh Thành nữa là trở thành Đinh Thành rồi ăn đi đừng chuyện nữa ừ số 10 đứng yên rồi hết giờ rồi ok rồi hết giờ hết giờ hết giờ rồi trận đấu kết thúc với phần thắng nghiêng về HDFC với khoảng cách là năm sáu bàn cách biệt gì đó không nhớ nữa rồi anh em thấy Đinh Thành hay là đội Hades của mình đã hay thì nhớ like, đừng quên subscribe channel youtube của Thi Tài Soccer mình sẽ còn làm rất là nhiều video clip về đi đá bóng như thế này xin chào em like